Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Sơn Tây Bắc nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì Sơn lại à, có mặt tại à, chợ đêm Nghĩa Đô à, Như mọi người có thể quan sát thấy rằng à, buổi tối hôm nay thì là một cái buổi tối rất là đặc biệt Bởi vì là à, xã Nghĩa Đô cũng như là huyện Bảo Yên cũng đang tổ chức một cái chương trình văn nghệ à, giao lưu các thôn bản với nhau ấy và các tiết mục văn nghệ buổi tối ngày hôm nay thì uh, có tận uh, gần 20 tiết mục cơ tiết mục ờ, rất là hay và ngày mai thì sẽ có một cái chương trình ờ, lễ hội cũng như là một cái cuộc thi rất là đặc biệt gọi là cuộc thi ờ, chạy marathon của xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên các bạn ạ. Và như các bạn quan sát thấy thì buổi tối ngày hôm nay thì bà con dân bản ở đây cũng đã tập trung ở đây rất là đông để chuẩn bị đón xem những cái tiết mục văn nghệ của người đồng bào dân tộc Tày ở trong xã Nghĩa Đô và đặc biệt hơn là khán giả à sân khấu Đặc biệt hơn là sân khấu hôm nay thì như mọi người thấy rằng là có uh, dàn âm thanh và ánh sáng hiện đại hơn rất là nhiều so với những uh, buổi chợ đêm khác. Yeah. Như mọi người có thể quan sát thấy rằng à, buổi tối ngày hôm nay thì cái lượng khán giả rất là đông Có thể là đông ờ, hơn rất là nhiều so với ờ, những ờ, buổi chợ đêm của tuần trước cũng như là những cái tuần trước nữa Bởi vì ngày hôm nay thì mọi người bên văn hóa của xã cũng như là của huyện đã có những cái chương trình văn nghệ rất là hay đấy mọi người Ghi ờ, hình à, buổi à, diễn văn nghệ của chợ đêm Nghĩa Đô thì à, Sơn sẽ quay lướt qua tất cả các gian hàng ở khu vực chợ đêm Nghĩa Đô này để cho mọi người xem qua một chút nhá. Đó, như mọi người thấy không, hôm nay thì các gian hàng rất là rực rỡ, rất là sáng sủa. Và du khách thì hôm nay thì như mọi người cũng đã xem rồi, rất là đông. Du khách hôm nay đông hơn rất là nhiều so với các tuần trước mọi người ạ. Và chợ đêm hôm nay có vẻ là đông đúc và nhộn nhịp hơn rất là nhiều bởi vì à, ngày mai là có một cái chương trình à, lễ hội giải thi chạy bộ marathon của xã Nghĩa Đô cũng như là của huyện Bảo Yên à, tổ chức cho bà con nhân dân cũng như là du khách gần xa và đây là mọi người cũng đã tập trung về đây trong tối ngày hôm nay thứ sáu tại chợ đêm Nghĩa Đô rất là đông đúc và vui vẻ để chờ đón các tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Tày ở xã Nghĩa Đô đấy các bạn ạ. Thank you. Yeah. Música Música Vâng, à, à, à, ủng hộ duy trì và phát triển chợ đêm Nghĩa Đô các bạn ạ. Và bây giờ thì Sơn sẽ lên đại diện để ủng hộ cho chương trình quyên góp chợ đêm Nghĩa Đô các bạn nhá. Rất mong nhận được sự ủng hộ. Em nghề của chúng ta hôm nay đang đứng đây để làm thư ký rồi này. Hello em nghề. Đây có một chút uh, đấy, ủng hộ ủng hộ ủng hộ. Xin được trân trọng nhận được những đầu tiên của Sơn thì sẽ rơi vào đây đầu tiên à và sau khi chúng à. ta nhận được ở ờ, những sự vừa rồi thì quý vị sẽ được nhận sự công khai cũng như là đọc tên của quý vị ờ, <coughs> vào mỗi buổi tối thứ bảy em ờ, ghi anh sơn tv là ok rồi <laughs> em ngày hôm nay làm thư ký luôn mọi người nhé phát triển hơn nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều ở đêm sáng nu là một chương trình thật sự rất ý nghĩa không chỉ là được sự ủng hộ của chính quyền địa phương các không gian đến từ bản hòn ủng hộ 100.000 đồng Xin chân thành cảm ơn bác Chúng ta dành một tràng pháo tay để chào đón Mơ Thiết đến từ bản hòn ủng hộ 36.000 đồng Xin lỗi 60.000 đồng nghề sẽ trung phương này chúng ta sẽ đến rất hay. với một tiết đây các bạn <laughs> nghề lép của chúng ta hôm nay uh, có những tiết mục diễn uh, ngày đầu ba ba tiết mục à? này dạng dạ, đây này xin mời quý vị cùng thưởng thức một tan canh à, lĩnh chuyển khắp vàng anh rồi khẩu sắp sôi hương bách đầu lùn mây tại thư hương ho pây phù nọ bờ đàn hôm nay hương phai nọ trên thên mình hương mặc quần thấm áo trắng đôi hương đổi mũ bạc thao tiên thiện hương khơn lượn thiên đông tường tiền hương thân lưỡi thiên đông trường đêm hôm mất tông một tàn canh á lĩnh chuyển ca vàng anh sôi khâu sáp sôi hương bách đầu lùn mấy ở thái thượng hương ở tây phổ nọc đà hôm nay hương phai à, lọt đến thêm mình hương à, mặc quần thấm áo trắng đôi hương đổi vũ bạc sao thiện lương cứ là lượn thiên đông ở tường đêm hôm bắc đông á một sói theo hổ táng cốt lòn tang lâu ngoài cửa các vườn nhang hoa và chợ đang vui đầu một thằng đây ở thái thử hương ô cây vụ nọc đàng hôm nay hương thôi lọt tên hết mình hương mặc quần trắng áo trắng đường bạc khao tiên Việt hương thân là đường thiên đông là tướng đêm hôm mắt có một tan cách đỉnh việt khắp vàng anh sôi thầu sạc sôi hương mấy cái đầu mây hải tư hương bay vụ nọ cả đàn hôm nay hương thay nọ bên bên mình hương mặc quần thấm áo trắng đôi hương đổi ngũ bạc khao tiên mình hương mặc quần thấm áo trắng đôi hương đổi ngũ bạc khao tiên bạc khao tiên thiền hương khơn lượn thiên đông tường mình hương mặc quần thấm áo trắng đôi hương đổi ngũ bạc khao tiên thiền hương khơn lượn thiên đông tường những tràng pháo tay của quý vị uh, vẫn chưa đáp ứng được sự mong mỏi của Đức Si khi mà một tiết mục rất đặc sắc vừa rồi mang đậm đà bản sắc dân tộc Tây của chúng ta. Rất lâu rồi trên sân khấu của trò đêm sáng đôi chúng ta mới được nghe một cái uh, nghệ nhân dành tất cả những cái tâm huyết của mình dành tất quả tâm huyết của mình để truyền dạy cho các con các cháu những cái bài ờ, then cổ. Hy vọng trong thời gian sắp tới đây ngoài những cái, cái à, bạn trẻ đến từ bản Hón. Vũ hy vọng là các bạn trẻ tất cả các thôn bản chúng ta hãy đến với ngôi nhà chung của bác Giang để bác Giang truyền dạy những lời ca tiếng hát cũng như là những điệu múa mang đậm đà bản sắc dân tộc này để chúng ta cùng hòa mình vào bản sắc dân tộc của chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đến với một bài hát cốc nữ. Chúng ta sẽ đến với bản Nà Khương với bài hát Bản động khẩu mùa nà. Một tràng pháo tay quý vị để chúng ta chào đón sự hiện diện quay trở lại của đội văn nghệ bản Nà Khương. ấm bằng mưa vần bươn chiêng trang tông mình trải đạch kẽ à, à ơi trên đời người trồng cây mùa xuân cần ơi dừng đang hết đã thôn hết đã đầy thôn mùa cầu tôi vạn nghệ văn hóa trồng cây mùa xuân người ơi còn gì thương em nữa à ơi em còn đang sản xuất hai mùa sản xuất được hai mùa lúa tôi chẳng riêng đâu sản xuân ruộng vườn tổng sinh hoạt văn nghệ văn hóa xã hội tiếp theo chương trình chúng ta sẽ quay trở lại với bản hà luôn với một tiết mục múa uh, mang bản sắc của dân tộc Tây của chúng ta. Đưa mang tên. Vẫn còn đang tiếp diễn nhưng mà bây giờ thì à, trời lại đang bắt đầu đổ mưa rồi mọi người ạ. Chắc có lẽ là Sơn cũng ờ, xin ờ, tạm thời gác cái video này tại đây thôi. Bởi vì là trời đổ mưa rồi thì cũng không thể quay được nữa. Sẽ ảnh hưởng đến thiết bị nên là Sơn rất là xin lỗi mọi người nhá. Bây giờ thì Sơn à, xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ. Bye bye.